Xin chào tất cả các bạn, học văn chị Hiên đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay, chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bảng chữ ghép tiếng Việt. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào! Các bạn hãy quan sát lên màn hình và cùng đọc theo chị nhé. Chữ cờ ghép với chữ hờ ta được chữ trò. Trò cho cho với chữ cho chị có các ví dụ chuối chim chị tiếp theo chữ k ghép với chữ hờ ta được chữ khò khò khò khò ví dụ như khỉ khoai khế chữ g đi với chữ y ta được chữ gì gì gì gì với chữ di, chị có các ví dụ giá, già, giò. Tiếp theo, chữ G khi ghép với chữ hờ, ta đọc là G. G. G g ví dụ như gẹ ghế ghi chữ n khi đi với chữ h ta đọc là nhờ nhờ nhờ nhờ Chị có ví dụ với chữ nhờ Nhà Nho Nhị Chữ N khi đi với chữ G ta được chữ ngờ Ngờ Ngờ Ngờ Với chữ ngờ, chị có các ví dụ ngô, ngõ, ngủ. Chữ N ghép với chữ G và chữ H ta được chữ ngờ ghép. Ngờ, ngờ, ngờ. Đối với chữ ngờ ghép, chị có các ví dụ nghe, nghệ, nghĩ. Tiếp theo, chữ tờ ghép với chữ r ta được chữ trò. Trò. Trò. Trò. Chị có ví dụ như sau. Chair à? Trường Tranh Chữ tờ ghép với chữ hờ, chúng ta được chữ thờ. Thờ Thờ Thờ Với chữ thờ, chị có ví dụ thìa thư thỏ tiếp theo chữ p ghép với chữ hờ chúng mình sẽ được chữ phờ phờ phờ phờ ví dụ như phở phố phà chữ cu ghép với chữ u ta được chữ quò quò quò quò chị có ví dụ quả quê quạ Vậy là chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong 11 chữ ghép trong tiếng Việt rồi đó. Bây giờ hãy cùng chị luyện đọc lại một lần nữa nhé. Trò Trò Trò Gì gì G, G, G, gò nhỏ nhỏ nhỏ ngò ngò 我我我我，床床床，榻榻榻。 phò phò phò quò quò quò Các bạn đã đọc đúng hết chưa nhỉ? Hãy xem lại bài học ngày hôm nay thật nhiều lần để có thể thuộc được 11 chữ ghép trong tiếng Việt nhé!